em em em em rồi rồi Three, máy máy máy dây máy dây điểm dây chứ ba à, không không nhập, ơ ôi ôi hành lính hám hám hám của anh cái tật rồi cái tật rồi anh em ạ à trả lời cảnh báo cho tớ rất tận bắn đó Má mày tao gọi hai chục thằng đàn em của ai giết hết tính của nhà mày luôn Nóng mày nóng rồi anh ơi Win game này donate 2 triệu nha em Ui <laughs> Thiệt luôn ngon ngon ngon đánh anh em đánh anh em săn ảo săn quần lên đánh nè à. em em em em em em em em đồ đấy không flash không flash không flash từ từ đợi em đẩy đẩy giàu nhất đây đẩy đẩy dầu nhất đẩy đẩy à nè nè nè nè nè nè né Ất đầu Ui tam ke này hơi bị lực Tam ke này gọi là liếm hết cả đối phương luôn Thằng béo thằng béo thằng béo à Anh lá lúc này đang hết lá rồi À nó về đây nè Mà bỏ rồi Không có cái kiếm người người ấy Không sao mà bỏ được Nó cấp mấy cấp năm mà Nè nè nè nè lọc khe kìa Ui không không không không không hết rồi hết rồi ok ok ok dễ dạ nè căng thế nhở đang ăn máu ăn máu ăn máu ăn máu à? không không chết được ờ, ok ok ok nè nè nè nè nè nè đâu rồi rồi hết máu rồi à, ờ, ok ok đạp xuống là giết luôn đó nha mà không giết được thằng AD đâu không sao sao lấy cái ờ, cái trụ bot ừ. rồi xong win win win game này win anh em mở bát win là mở bát win là rồi sao sao sao một cái đồng hồ cát là làm nên tất cả trời ơi con cá chê kìa con cá chê kìa mà nhìn cá chê này hàm vãi anh em ạ à. <laughs> nhìn nó đúng cái hàm luôn á rồi win win win win win bút elo cái gì lại bút elo trong biết à <laughs> chỉ dăm một con đánh không ờ, à, lại bút elo trong mid đúng không anh tự tin win 140 game không à không không không không tự tin nhưng mà sẽ cố gắng win càng nhiều càng tốt ô em này mất luôn xe luôn mẹ nó hâm máu là mất đống anh thấy à anh thấy à anh thấy à cái này anh làm hoài mà cái này nếu làm hoài mà cái này anh làm hoài mà anh thấy rồi nếu thấy là nếu làm hoài à cái này nếu làm hoài mà đây nè đây nè đúng không ui nếu làm hoài cái này anh hiếu làm hoài cái này nằm năm trong bàn tay không không không blue blue blue blue blue ăn nhanh ăn nhanh nó vô thấy rồi em thấy rồi kệ kệ mẹ đó anh ngăn là vô chạy mà ui tự nhiên thấy bóng ai đó mất mất cái con blue nhão à cướp à thích cướp nhau không yeah yeah yeah farm thì không một con nào mà nam vào với tôi chết luôn á nè lắt cái mông lắt cái lưỡi lắt cái lưỡi rồi giữa đây đây đây đây đây đây kìa là nếu làm ngoái mà Mấy nhục đô là mấy tháng còn mà ờ, vẩn biển là là là hai trăm đô Rồi win à win à win à win à win à win luôn anh ơi. Agali vô là bảo à. Lãm luôn á. Ui ui ui ui ui. Úi rồi. Bố à. win này, win này. Hello anh em mới vô xong, nha. Xong, ai chưa like cho mình xin một like đó nha. Ai chưa cấp cho mình xin một cấp ủng hộ nha. Rồi chào mọi người nha mọi người ơi. biết rồi nó biết rồi đây tính tiền nó biết rồi tính tiền em ơi cái này thấy không mấy này nếu làm hoài cái này nếu làm hoài à cái gì mà tới phóng bắt bắt đi ăn luôn à đẩy lính lên cơ mà cái gì mà lính ô sao không đẩy lính nhở? Lên cái build nha nam ông đẩy lính là, là chết nó rồi máy này là tính đề rồi rào em ơi tại ghép đang đông hơn á nam dịnh chút đi ông đẩy lính lên ông đẩy lính lên nha đẩy lính lên từ từ thôi không sao cứ từ từ tôi phóng cho nó vài đường cơ bản vài đường cơ bản Ui bạn Hiền ơi Cứ từ từ mà Rồi xong Rồi Một Ơ Rồi luôn Một dê luôn Một dê luôn Một dê với một lao luôn Con mấy này nếu làm hoài à Được Ê, Giọt lẹ thôi Wow wow wow cưỡng lại <laughs> anh luôn đi nói chuyên nghiệp đúng không tại vì hiện tại giờ cũng không có thêm với lại có kèo gì đánh cho anh em ờ. không à... chơi đánh một trận gì đâu mấy ông mở về đi trốn bón là mù mắt ông Di ơi, ông Di ơi ờ, Nếu mà trốn bón vậy Tại vì uh, ờ, nít của anh bị Evelo quá này thì đánh lết game mà, đánh lết game mà, đánh lết game mà Đánh lết game này đánh lết game mà đánh lết game mà đánh lết game đánh lết game mà biết mà biết mà đánh lết game mà đánh đánh lết game nè em làm video hướng dẫn đánh như ghe đi đánh lết game à chắc là tôi cho ông về lết game chắc là cho ông về lết chắc là cho ông về lết game chắc là cho ông về lết game chắc là cho về lít game đó lít game cái gì anh em ủng hộ nhiều nhiều mà ổn định đấy trên dưới Xe rồi Mày ngạo chỗ à, mày ngạo chỏ mày ra ra ra ra giúp ờ, ra giúp ờ, công anh phai anh nè anh nè anh nè được không được không bỏ bỏ mẹ chưa ăn thứ dạ. giả xong anh dùng đam không lại dạ. lên xin đâu dùng không lại không lại lên xin hai hai giấy rồi giấy hết đó thì đam ăn đam ăn là đam khác mà này này này này từ từ từ từ từ từ nhá từ từ nha nổ mẹ ông này ông này đặt quả ăn vô luôn à. đó chưa chuẩn bị e phải nồi ừ. không anh đang đi mà nó đặt ở đây hiểu không mà anh kích vô luôn thì anh có vô đâu tại nồi đó ông nào nhắc có ra ông nào nhắc tiền kèo <laughs> ông, ông nào nhắc tiền kèo đúng không giỏi sao? Đấy, dao xua đánh hơn bị chết Anh em thấy không? Có gì đâu Nhà Nhà, nhà đi mọi người, nhà đi mọi người Đi rồi 78 À cái gì cái gì anh em chửi nhau cái gì nhiều anh em nó chiều cuối không biết hồi cho nó làm nữa chắc hồi em em em em em em làm luôn làm luôn làm luôn em theo ông đó đây theo ông đó đây rồi dạ. ba sau nè sau nè làm siêu già thôi thổi anh ơi thổi hả với tay à thổi đây để anh tách vụ thì rồi thôi gặp tin nhắn ông ơi từ từ để tí chúc ông buổi tối vui vẻ cảm ơn nha nặng quá anh em chào cũng dám chào lại mà lên lên lên lên bây giờ là anh em biết sao không gàng dốc lên <laughs> Thế là đỡ, đỡ, đỡ thoải mái hơn, là thoải mái hơn tí à Căng thẳng quá, căng thẳng quá anh em ơi Nhiều ra bên mình bảo là em lo được Anh Hiếu cứ gọi là banh kìa Em ép được rồi Chán rồi, bên này chán rồi Ủa? cái đuổi mẹ anh mà nó còn có mắt ừ, ừ, ừ, ừ, con gai đáp hôm nay em đây ghê nước cùng mà thái đó thái đó đánh hai mà đánh hai mà nó chết ăn được không em không không không ăn được anh bảo tao ăn được ghé anh ok ok ok em em em em rồi rồi mày mày mày dây mày dây điểm dây chứ ba Dạ, không không nhập nhập nhập tâm quá ơ ôi ôi hàm lính hàm hàm hàm của anh cái tọt rồi cái tọt rồi anh em ạ này trời ơi cảnh báo cho từ thức tỉnh bắn đấy Má mày tao gọi hai chục thằng đàn em qua giết hết tính của nhà mày luôn <laughs> các bạn các bạn các bạn máu anh máu anh máu anh máu à trời mấy này em anh làm hoài mình yếu hay là của anh luôn á không anh lừa e đó mà nhưng mà thằng này thằng này nó tỉnh táo em hiểu không vẫn chết thôi nè chết cái gì Ủa? tưởng kia bắn ưu tiêu rồi Ôn tiêu ăn ôn tiêu 10 cái ôn tiêu của nó ăn né hết. từ <laughs> ừ nha từ từ từ từ từ từ từ từ thằng thằng sau thằng sau còn thằng sau. À thằng này đây thằng này đây thằng này đây béo bánh lá đã. Sao nó nó cho ăn gì nữa. Ờ, lia lia ăn là ăn thả sứ gà mít này thằng thằng dê ra mình đó nha thằng dê ra mình đó nha đây đây đây đây đây mất boss mất boss chưa thấy boss một chỗ cho hút mình lui nha anh nó à, ok ok ok em cứ lui đi cứ lui đi để anh dựng dắt mình không vướng nha rồi ok đẹp đẹp perfect Vâng chạy tới Còn kỹ mẫu à À trên trên trên Đó tâm lý nè Tâm lý còn gì Ui ui Ui ui ui Tâm lý rồi ừ, ra vé tâm lý rồi <laughs> sang chiến tâm lý <laughs> sao anh em lại chửi nhau à anh em lại chửi nhau tiếp à <laughs> ui ui ngon chứ à trong game rồi